nay à, Phước sẽ chia sẻ cho các bạn về một à, ông cụ năm nay cũng 81 à, tuổi rồi đó chính là cụ Nguyễn Hoàng Minh với cái nghề là bán vé số cũng khoảng bốn năm chục năm nay kể từ khi mà sau giải phóng các bạn thì hiện tại là cụ đang ở trọ và cũng không có vợ con gì hết cụ cũng sống có một mình và bây giờ mình mời các bạn cùng tìm hiểu về củ với mình ha Cụ thường uống cái gì? uống trà đá đi uống, uống trà đường đi ha Dạ trà đường Được ha, trà đường đi ha Cụ là cụ, cụ tên gì ạ? Tên Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Hoàng Minh, năm nay là cụ nhiêu tuổi? tám 81 tuổi 81 rồi Là cụ ờ, ở đây là cụ ở thôi chứ đẹp nóng mình ở chợ ờ, hả cụ dạ. cụ ở chợ bên đâu ta trần quế trần quế chỗ nhà thờ an thạnh nhà thờ an thạnh nhà thờ an thạnh là ờ, khúc nào ta ừ. À, cái đó là tầm du à, là bên nhà quế là đông thẳng là đi vô hướng thần du đúng không thần du không ờ, là đi uh, ờ, sâu chưa gần tới chợ chưa chưa vô chút à vậy tức là tới nhà chờ nhà nhà chờ nhà thờ ăn thẳng rồi mình đi thẳng vô xíu thẳng vô chút luôn là, phải có cái đường có cái trái à, có đường hẻm đi vô bốn mươi bốn mươi chín trên sáu dạ, bốn mươi chín trên sáu một nước rồi mình là người quế đây luôn hả gì cụ cụ là quế đây luôn hả đâu quê cứ ở ờ, long mỹ xanh đẻ tại đó nhưng mà tôi nói thiệt chứ là từ nhỏ tới lớn là tôi không có ở đó dạ từ nhỏ tới lớn là tôi không có ở ờ, ở long mỹ dạ. xanh sinh đẻ thì ở tại long mỹ long bình long mỹ dạ rồi mình à, lên Cần Thơ này à, mình ở bao nhiêu năm rồi dạ hồi đó thì à, tôi làm việc ở Sài Gòn 10 năm có chiếc thu tôi mới về dạ biết thu rồi mới về đây mới về ở đây làm nợ trọ là một tháng bao nhiêu cụ? Dạ một tháng là ờ, về điện nước rồi này kia là cụ là cụ ở mình nên dạ rồi uh, ở đây uh, con cháu thì đông có ờ, con có uh, cháu em cũng còn nhưng mà ở đây luôn hay là ở tỉnh khác ở tỉnh khác ở hậu giang hậu giang là có đứa em gái vợ bình hơn là cũng đi bán giấy số như cụ không em gái chưa không có bán giấy số hiện tại em gái của cụ là lâu lâu có hỗ trợ cho tiền phụ nữa gì không dạ không có à, giống như là cuộc sống ngoài nấy sống hả cụ dạ. dạ có hay thường liên lạc với cụ không dạ có cái đoạn đường mà cụ đi bán ngày là mình lội bộ từ đó mình qua bên đây luôn dạ, tôi đi ra tới chợ tôi đánh tôi gửi thơ tôi gửi bộ đi về à, à là mình ra tới tới chợ Nhân Khánh xong rồi mình ờ, gửi xe gửi xe đó rồi ờ, xong rồi mình đội vô bán chợ dài dài Nhân Khánh qua cầu sắt cầu sắt thì nó sẽ đi vòng xuống ờ, dưới Nguyễn Thị Minh Trai Nguyễn Thị Minh Trai vòng vòng xuống lòn lòn lòn qua tới Điện Biên Phủ về Đà lạc này xuống chợ Cần Thơ rồi à, xuống tới chợ Cần Thơ luôn cụ năm nay là mình 81 tuổi 81 tuổi tuổi mèo tuổi mèo hả cụ một ngày là cụ bán khoảng được bao nhiêu tờ cụ bán từ sáng tới chiều à là khoảng gần hai trăm vé à, là mình kiếm được khoảng trăm. ở đây là vợ con của cụ đâu không từ nhỏ cái lớn không có vợ dạ từ nhỏ cái lớn cũng là à là từ nhỏ đến lớn giờ cụ là không có gia đình cha mẹ mất hết rồi à, là cụ cụ không có con luôn dạ không có chỉ có anh này anh chị em thì có có em thì có tôi là lớn nhất à, hàng sau tôi là em không người thứ mấy người thứ ba à, cụ thứ ba là còn như là em không em không em với cháu cháu kêu mình cậu kêu mình bác cụ có hốt thuốc không dạ không à, mình lớn tuổi mình bỏ thuốc rồi dạ thì bỏ cho lớn không hốt dạ sáng giờ cụ bán được không dạ cũng là gai bạn giờ con thấy vé số cũng nhiều người bán quá dạ nhiều người bán lắm coi chứ ở lại cái gì mà cái nó có cái gian buôn bán dạ ở đời cái gì cũng dạ. người ta nói không làm có đức thì cũng sức dạ. có đức thì mất sức mà dạ. dạ. ở đời nó lấy cái đức là đầu mình không có lười đã không có dối trá không có xảo trá cứ thành thật thì nó sống xảo trá mời chú dùng với nước dạ con cảm ơn cô nước nước sẽ nóng nè dạ nóng. nước nấu chín Không ừ. nóng dữ thường là cô ăn cơm đâu ngồi đây dạ mua cơm về ăn đó Để xin phép chú cho dùng cơm dạ dạ mười ngàn à hợp gì là mười ngàn hả cô dạ cơm chiều ăn cháo dạ mình lớn tuổi ăn cơm nó khó tiêu dạ thành ra tôi ăn cháo cụ là ăn chay trường mấy năm rồi cô dạ từ hồi tôi mười mười mười bốn tuổi tới giờ hồi đó tôi đi học quân trường dạ ở trên uh, thủ đức học ở trong ờ, tôi, tôi hồi đó hồi tôi ờ, hồi tôi học trong biệt khu thủ đô yeah. Dạ. ở Sài Gòn học được khu thủ đô tôi học khóa 1 của thẩm sát viên người ta nấu cơm mặn không đâu có cơm chay đâu thành ra nếu mà tôi muốn ăn cơm chay á, là tôi phải bỏ tiền túi ra yeah. Dạ. mướn nhà thầu nó nấu riêng mình ăn yeah. Dạ. tôi với một vài người bạn khác cũng ăn chay trường nữa yeah. thành ra bỏ ra mướn nhà thầu nấu riêng ăn yeah. vậy là nhà ở đây mình đâu có nấu ăn hả cụ có nấu ăn cũng được nấu ăn có đó chỉ có cái bếp điện đó dạ có cái bếp điện đó à biết dạ nấu ăn cũng được mà bây giờ nó ít quá dạ nấu nó nó công chiều đâu có ăn cơm chiều cho ăn cháo dạ dạ thì cụ con đi dạ cảm ơn chú cụ với con đi con đi được rồi con ra dạ, được dạ. chú ra cái cổng dạ thưa cô con đi rồi bye bye cụ